歌声。 lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loạn nắng vụng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu cớ sao đứng chờ đến một người ngày xanh chưa tôi đứng lại lầm lạc phương hướng thời gian là dấu muôn ai 要此根？ và